yat wa cha yat sang mu tu si ya wa chi đức cha ri tăng hi to wa cha yat su cha ri tăng cha re giữ lời đừng phẫn nộ phòng lời từ bỏ lời thô ác với lời nổi điều lành của hòa thượng thích minh châu Wachiko wachipako pankhareya wachaya sang uthosiya Hoa chi tung cha ri tăng hi tòa hoa chai ya su cha ri tăng cha re. Hoa chi ba cô bằng kha re ya hoa cha ya sang u tô si ya. Hoa chi đương cha ri tăng hi tòa hoa cha ya su cha ri tăng cha re. Giữ ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay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 sa thú sa thú lành thai như pháp kính cảm ơn thì na quỳnh quách thành á cô cẩm vân cô tu nữ thăm má cha riêng đã hoan hỷ ôn bài cao cấp của kinh số 332 và bây giờ thì đạo tràng cũng chúng ta cũng còn một phút nữa nhưng Ừ, đại đức tịnh đạt đã quan lâm vào đạo tràng rồi như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh tịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tịnh đạt giảng giải bài học ngày hôm nay dạ cho phép con uh, xuống mất một chút xíu con đưa bài lên facebook dạ cũng đạo tràng hoan nghĩ. nam mô bích tha dạ dạ con xin sám hối tại con ở cái trú xứ này nó không mới đến thành ra nó nó rất là trục trặc ở bên đường nét dạ đạo tràng có nghe lại âm thanh của con chưa dạ nam mô bích tha dạ, dạ đạo tràng dạ cảm ơn đặng đông dạ có, như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp nắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tịnh đạt giảng giải bài học ngày hôm nay Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Kha giá. Nam mô Ta Sa Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa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 con xin thay mặt đầu tràng thành định lệ cung thịnh đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn đủ phận duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc số 233 tràng một pháp được tiến hóa và con kính dân mít đến xưa Dạ, Nam Mô Bút Thai Giá Dạ, con à, kính lễ chư Tăng Thiên tọa Minh Hạnh Cùng à, tất cả quý à, vị đang có mặt ở trong diễn đàn Pháp Phú Kinh Dạ, ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Phú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện ngôn Pháp cú số 233 Dạ, cảm ơn quý vị à, cho việc à, tín hiệu âm thanh tốt ạ. Cảm ơn chị Khánh Vân. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ. Um, hôm nay thì à, chúng ta sẽ học và tiếp tục câu chuyện ngôn pháp cú số 233. <coughs> <coughs> อะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตังภะคะวันตังอภิวาเรมิสวะคาโตภะคะวตาธัมโม มังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác Một lần nữa con xin kính lễ à, Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị đang à, tham gia dự học ngày hôm nay ngày thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2022 À, và ngày hôm nay thì à, chúng ta học uh, câu kệ ngôn pháp cú số 233 phẩm ờ, cô tháo quá cá, phẩm phẫn nộ cô kệ ngôn pháp cú ờ, số 233 ờ, có nội dung như sau Mano pa cô pang rakheya Manasa sang vu to siya Mano ducari tang hitua Manasa sucari tang care Mano bako bang rakhaya Manasa sang wuto siya Mano ducari tang hitua Manasa sucari tang care giữ ý đừng phẫn nộ phòng ý khéo bảo vệ từ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành giữ ý đừng phẫn nộ phòng ý khéo bảo vệ từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành Bạn việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu cũng như là bạn việt ngữ của ngài hòa thượng giới đức dình tâm dự ý phải phòng Lý tâm bảo vệ hết lòng mới hay Xả ly ác ý làm ngay Trang nghiêm ý hạnh mới tày trượng phu Dạ Nam Mô Bút Thầy Giác Bản à, Việt ngữ văn xuôi của Ngài in đá trên Đá Chánh Thân Câu 233 nên canh phòng sự phẫn nộ của ý nên là người đã được thu thúc về ý sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý hay là ý ác hành nên thực hành hành vi tốt đẹp hay là thiện hành do ý để đạt thử copy uh, gửi lên trên này. dạ quý vị thấy được không ạ nên canh phòng sự phẫn nộ của ý nên là người đã được thu thúc về ý sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý hay là ý ác hành nên thực hành hành vi tốt đẹp thiện hạnh do ý bản trích từ ờ, kinh pháp cú của sư đức hiền nhà dạ, sa thú À, trước tiên thì à, chúng ta sẽ tìm hiểu à, sơ lược về à, ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 233 này. Dạ, câu đầu tiên là Mano Paco Pangrakheyak Mano Paco Pangrakheyak มโนปูปังรัตยะmano paco păng thì chúng ta có hai cái từ ở trong cái uh, từ ghép này đó là mano cộng với lại paco pak mano mana là tâm ý paco pá đó là sự giận dữ sự giận dữ sự giận dữ, sự phẫn nộ. Rakkhaya là phòng hộ hay là canh phòng. Rakkhaya nên phòng nên phòng hộ coi chừng đó câu này mana guto à, sang sang guto siya có nghĩa là ý tâm ý nó cũng xuất phát từ chữ mano maná mà ra Sanguto Sanguto có nghĩa là được thu thúc được thu thúc sĩ yeah. can see yeah, cái này là có thể là gia nó nó nó xuất phát từ cái từ là át thí đó à, ác thí có thể là hoặc là chữ có ปามโนดุจริตังหิตัว มโนดุจริตังหิตัวมโนcộng với đức chari tăng mano thì chúng ta biết rằng là tâm ý chari tăng chari tăng là hành vi cộng với lại cái cái từ ngữ đú chúng ta có từ là ducharita ducharitan là hành vi không tốt hay là hành vi xấu hành vi xấu mano ducharitan hành vi xấu do tâm Tí tua là từ bỏ sau khi từ bỏ Tí tua sau khi từ bỏ Câu kế tiếp là Manasa Sucharitang Chare Mano Sucharitang Chare Manasa là cũng là tâm ý do tâm ý Sucharitang ở đây chúng ta có cái từ là xuống cộng với lại Charita chari hành vi nhưng mà đổi cái tiếp tục ngữ là xuống thì là những hành vi tốt đẹp hành vi thiện kare là thực hành kare là thực hành manasa sujari tang kare Mano nô tu chari tăng tòa mơ su chari tăng chari như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vận của câu à, kệ ngôn pháp cú số 100, à, 233 và một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 233 Mano pa ko pang Manopakopangrakheya manasa sanguto siya mano duchari tangi toa manasa suchari tangchare giữ ý đừng phẫn nộ phòng ý khéo bảo vệ từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành dạ nam mô của thầy giá tiếp theo thì à, chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự của à, câu kệ ngôn pháp cú số 233 này à, kính thưa à, quý vị thì câu kệ ngôn pháp cú số 233 nằm trong nhóm câu chuyện ngôn pháp phú có cùng một nguyên sự nhóm 4 câu chuyện ngôn pháp phú 231, 232, 233 và 234 có cùng với duyên sự liên quan đến à, nhóm các vị tỳ khu sáu vị hay là chúng ta gọi là tỳ khu lục sư đó Kaya Pakopantik thì một lần nọ đó khi mà ngự tại ờ, chùa Trúc Lâm ờ, về Luân Văn Á có một số vị tỳ khưu buổi đêm ờ, đi kinh hành rồi phát ra những cái âm thanh lột cột làm kinh đến Đức Phật để tiếp vật ngài nghe cái âm thanh ờ, khua lột cọp như vậy thì ngài mới hỏi ngài Ananda đó là cái âm thanh gì thì sau khi ngài Ananda ngài trình lên đó là cái âm thanh mà các cái ờ, vị ờ, trong cái nhóm luật sư đó à, đi kinh hành à, mang guốc uh, bằng gỗ mà đi trên đá thành đó à, tiếng khua lột cọp như vậy thì lúc đó đức phật ngài mới ờ, gọi các cái vị tỳ kheo đó lại và chư tăng đức phật ngài mới ờ, giảng cho về cái cái việc ờ, gìn giữ thân khẩu ý của mình gìn giữ thân khẩu ý của mình thì cái duyên sự này chúng ta đã được được nghe ở hai cái bài giảng trước và chúng ta hôm nay cũng như là bài giảng ờ, kỳ tới chúng ta lại tiếp tục à, nghe lại cái ờ, cái duyên sự này cái lời dạy của Đức Phật nói về gìn giữ hành động của thân gìn giữ về lời nói gìn giữ về cái khẩu nghiệp hay là gìn giữ về cái ý gìn giữ về cái suy nghĩ nếu như ba cái nghiệp từ thân từ khẩu từ ý này được gìn giữ một cách trọn vẹn tốt đẹp ở đây sự trọn vẹn tốt đẹp được định nghĩa đó là trọn lành trong thân khẩu ý của những vị à, đã diệt trừ các cái phiền não thì ở trong câu kệ ngôn số 231 và 232 chúng ta đã được học về cái sự khéo léo bảo vệ về cái thân hành động cũng như là khéo léo bảo vệ về cái lời nói và hôm nay chúng ta nói về cái cái sự khéo léo bảo vệ gìn giữ về cái ý suy nghĩ cái ý suy nghĩ ở trong câu chuyện ông pháp cú này đức phật ngài nêu rất là rõ về hai cái vế thứ nhất đó là cái ý suy nghĩ ác và cái ý suy nghĩ thiện à, cái ý suy nghĩ ác và cái ý suy nghĩ thiện thế nào gọi sự ác tâm ác ý và thế nào gọi là cái sự thiện tâm thiện ý nhiều khi ờ, chúng ta chúng ta chúng ta không có tìm hiểu ờ, theo cái lời dạy của Đức Phật và mà sống bằng cái kinh nghiệm của ờ, đời thường thế gian đó thì có những cái định nghĩa mà làm cho chúng ta mơ hồ ừ. làm cho chúng ta mơ hồ ví dụ như bây giờ chúng ta nói rằng à, mong cho cái người đó À, mong cho người đó là tức là cái suy nghĩ rồi à, được thành tựu cái cái ước nguyện ừ, thành tựu ước nguyện thành tựu cái cái công việc nhưng mà cái công việc của người đó đó lại là công việc nó không có tốt đẹp Nè, không có tốt đẹp thì à, nhìn cái khách quan á, thì nói rằng là mình là mình có cái ý tốt nhưng mà cái người ta làm ác ta làm xấu mình lại không khuyên à, mình không có cái ý định để mà khuyên răng để, để mà giúp họ quay đầu mà lại mong muốn cho họ trong chót lọt thì chưa chắc đó là cái thiện chí bởi vì đẩy người ta mong muốn cho người ta đi vào cái con đường tiếp tục trên cái con đường bậc chánh thì cái suy nghĩ ác suy nghĩ thiện ở đây chúng ta cần phải xét xét lại cái suy nghĩ ác là những cái suy nghĩ nó liên quan với cái sự tha mái dính mắt cái suy nghĩ ác là cái suy nghĩ liên quan đến cái việc đó là phẫn nộ giận dữ và cái suy nghĩ ác ở đây nói về cái cách hiểu sai suy nghĩ cách không có đúng hay chúng ta còn gọi là tà kiến còn cái suy nghĩ thiện cái suy nghĩ đúng cái suy nghĩ mà tốt đẹp thì nó ngược lại suy nghĩ về việc không có tham đắm không có muốn ý định để mà hạm hại gây khó dễ cho chúng sinh khác hay là có cái suy nghĩ đúng đắn về cái nghiệp báo nhân quả về cái hành vi tốt hành vi xấu thì đó được gọi là cái suy nghĩ thiện và tình đạt làm sao trình bày cho quý vị đó là thấy được những cái những cái suy nghĩ ở trong cái đời sống của mình làm sao mà mình phát hiện nó ra cái nào mà mình nên suy nghĩ cái nào mình không nên suy nghĩ cái tư tưởng của mình nó bị ảnh hưởng bị chịu cái nghiệp cái quả của nghiệp và cái thường cận y về cái phiền não nó rất là nhiều đời rồi cho nên bây giờ mỗi khi mà nó phát khởi mỗi khi mà nó suy nghĩ thì thường thường nó nó có một cái khuynh hướng đó là theo cái cái phiền não à, theo cái phiền não như nó làm ăn á, thì muốn được cái đồng lời à, làm ăn thì muốn được cái danh vọng rồi khi mà không được á, thì bắt đầu có cái sự khó chịu phản kháng và có cái ý định đó là phải trả đũa hãm hại và nhiều cái tình huống sự kiện ở trong cuộc đời nó xảy ra à, giống như là nói về cái việc à, một đứa bé nó chết yểu hay là một cái người hiền thiện mà lại gặp nhiều cái chớ chiêu trong cuộc sống chúng ta lại có những cái nhận định những cái tư tưởng sai lầm về cái nhân quả nghiệp báo thì đó là cái việc mà có thể chúng ta ứng dụng ở trong cái cái đời sống của mình cái người à, học Phật đó tôi biết vị rằng à, đôi khi chúng ta bị à, cuốn vào cái cái à, cái lời giáo lý Phật dạy làm sao định nghĩa làm sao để mà giáo lý đương nhiên đó là cái căn bản cái căn bản mà một người bắt đầu tìm hiểu Phật giáo thì cần phải có những cái căn bản đó tuy nhiên sau cái căn bản đó đó chúng ta làm sao chúng ta mở rộng ra làm sao chúng ta có thể suy nghĩ để cho thấy rằng giáo lý của nhà Phật nó nằm trong cái cuộc sống của mình thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái lời Phật dạy không nằm đâu xa không phải ở trong kinh sách không phải ở trong chùa không phải là ở các cái lớp học không phải là ở các sư tu hành mà là ngay trong cái đời sống của mình thì à, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái lời học dạy hay là cái lời giáo lý đó, nó sẽ giúp đỡ mình rất, rất là nhiều vấn đề rất là nhiều ở trong cuộc sống nếu như mình không có cái căn bản giáo lý không có cái sự ứng dụng đó mình đi một con đường rất là sai lầm cái về mà suy nghĩ có cái tư tưởng về tham đắm đó à, tuy nhiên có nhiều người tuy rằng có nhiều người nói rằng là mình làm một công việc chân chánh để nuôi mạng nhưng mà không có bao giờ mà ai tránh khỏi cái việc đó là làm ai cũng có muốn cái này muốn cái kia và muốn cái này muốn cái kia và nhiều khi muốn chính vì cái ý muốn tham để mà có nhiều hơn để mà có cái lượng cao hơn thì nó đến những cái sự việc đó là phát khởi ra cái lời nói không chân chánh thì bây giờ mình muốn cho nó lợi nhuận cao thì mình phải phải nói xạo mình phải nói dối mình phải nói lương lẹo để cho khách hàng họ tin tưởng họ mua với số lượng lớn và mình nói làm sao cho cái sản phẩm của mình nó được người ta tin cậy nhiều khi nó có một mà mình nói tới 10 thì quý vị thấy là chính vì cái được mà, mà mà muốn được nhiều hơn tham nhiều hơn nó dẫn đến cái cái lời nói của mình nó dẫn đến cái cái hành động của mình rồi từ đó à, chúng ta lại bị lún sâu vào trong cái con đường đó là dính mắt bị tham ái, bị phiền não nó dắt mũi thì cái người mà không có đi chùa không có học Phật không có học giáo lý đó, thì người ta cho rằng cái này là cái kiểu rất là bình thường xã hội mà nhiều khi họ còn khen nữa là cái người đó biết làm ăn lanh lợi mà họ không có nghĩ đến đó là đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ đau trong sanh tử luân hồi đó là cái nhân mà dẫn đến cái việc đó là cầm luôn biển khổ người ta không thấy được cái đó đâu mà chỉ thấy được cái cái lợi trước mắt à, ở trong xã hội có nhiều người mà làm ăn mà biết uh, lanh lợi biết uh, uh, luồn lách uh, à, làm sao cho được lợi nhuận cao thì có nhiều người ta gọi là khôn khéo khen tặng nhưng mà không không không không họ không biết là họ đang vô tình gieo cái duyên cái mầm đó là mầm tái sanh cái mầm luân hồi ở trong cái kiếp tương lai yeah. Dạ. còn cái khi mà à, khi mà cái cái công việc hay là cái sự mong muốn của mình đó, nó đổ vỡ nó thất bại nó không được như ý đó thì làm sao lập tức có cái sự phản kháng thì lúc đó cái tư tưởng về cái phẫn nộ cái tư tưởng về cái khó chịu bất bình nó sẽ sanh ra à, nó sẽ sanh ra và cũng chính vì cái sự mà khó chịu mà phiền não sân hận đó, nó nó nó bao trùm cái cái thân tâm này đó thì quý vị là rất là nguy hiểm nó nguy hiểm cho chính bản thân của người đó tức là cái người đó sẽ không còn đủ cái năng lượng cũng như là còn đủ cái sức lực cái bình tĩnh để mà nhìn thấu đáo cái việc làm của mình chính vì mất đi cái bình tĩnh mất đi cái lý trí người đó dẫn đến cái lời nói thô tháo chửi mắng thậm chí đó là, là nói để mà hãm hại đối phương làm cho cái đối phương phải bị thua thiệt phải chịu nhiều cái cảnh khổ đau để mà trả đũa trả thù và chính vì cái tư tưởng đó cái tư tưởng mà phản kháng lại những cái gì mà mình không có được đó, hoặc là được mình bị mất đó, thì nó dẫn đến cái việc thô tháo hơn nguy hiểm hơn đó là cái hành động quý vị cứ nghĩ như thế này nè khi mà cái tâm lực về cái phiền não nó chế ngự ở trong tâm đó sao đi nữa nó vẫn còn ở trong cái suy nghĩ nó chưa là hại đến anh. nó còn nó nó nó nó hại bản thân của người đó rồi nhưng mà nó chưa có phát khởi để mà tạo một cái nghiệp nghiệp mới một cái nghiệp kế tiếp do cái lời nói hay là do cái thân hành động cho nên cái nghiệp đó dầu sau đi nữa nó vẫn còn à, nó vẫn còn có thể cứu chữa được nhưng mà cái phiền não mà nó nuôi dưỡng nó được nuôi dưỡng nó được uh, giữ gìn nó được nung đúc hàng ngày hàng giờ và hàng lúc mà chúng ta ngủ mà chúng ta nhớ đó những cái tư tưởng đó nó thúc đẩy và nó, nó, nó lớn mạnh cho đến một lúc nó phát khởi ra cái lời nói thì phải nói rằng à, cái sự giận dữ cái sự bực tức đó nó đã lên một cái mức độ khác cao hơn và cao hơn nữa đó là phát khởi ra cái hành động mà, mà phát khởi ra cái hành động có thể là cua tay múa chân có thể đó là giận rung người và có thể đó là vung tay để mà triệt hạ đối phương thì một cái nghiệp về thân đó, nó rất là mạnh và nó, nó hình thành ác nghiệp rõ ràng và chính vì nó hình thành một cái ác nghiệp rõ ràng như vậy thì cái quả của ác nghiệp nó cũng được hình thành một cách rõ ràng dạ yeah. thì uh, nó nguyên nhân đó, nó xuất phát từ từ từ nhiều cái nguyên nhân do cái thường cận cái người đó là hay tham hay dính mắt do cái thường cận cái người đó hay sân hay nóng nảy và ngay trong cái hiện tại do cái người đó không có được cái sự kiềm chế không có được sự tu tập để mà kiểm soát cái tâm của mình thì chính vì như vậy thiếu cái sự kiểm soát đó nó dẫn đến cái lời nói không chân chánh và cái hành động không chân chánh yeah. Dạ. rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm mình giận ờ, một cái người đó ừ. mình giận một cái người đó hay là mình có cái ý tham một chút xíu thôi nhưng mà để mình mình mình mình mình giải quyết ở trong tâm của mình đó từ cái chút xíu à, nó dẫn ra những cái việc lớn hơn thay vì người ta chửi mình một từ một câu đó à, mình giận mình để trong bụng rồi, ừ, rồi mình để trong bụng hoài như vậy bắt đầu nó nó lớn lên bắt đầu nó nó phát ra là mình chửi lại mà nhiều người nhiều khi nhiều khi có nhiều người là họ bỏ qua bước luôn họ không có chửi mà họ hành động luôn họ ghim ở trong bụng đó rồi họ tìm cách để đó là họ gây hại cho cái đối phương và ngược lại đối với một cái người có cái sự tu tập có cái sự khéo léo cẩn thận ở trong ba nghiệp thân khẩu và ý nhất là cái nghiệp cái nghiệp ý thì phải nói rằng đó là khi có một cái động thái suy nghĩ mà nó lệch lạc đó thì lập tức phát hiện ra liền khi mà phát hiện cái tâm của mình nó đang bị bận nhơ bởi phiền não tham tham lam muốn chiếm đoạt tài sản muốn lấy của không cho à, hay là phát khởi có cái động thái nó là nóng nảy thì cái người có cái sự phòng hộ tu tập và phát hiện ra liền suy nghĩ rằng tất cả quý vị ở đây ai cũng có cái khả năng đó phát hiện ra cái tâm mình nó mát mẻ ăn vui hay là đang buồn phiền bực bội ai cũng có thể phát hiện ra hết nhưng mà phát hiện ra để làm gì cái cách xử lý đó sau đó nó như thế nào thì đó là một cái quá trình một cái khả năng cần phải được rèn luyện mình bình tĩnh mình giận mình sân mình biết hay là cái tâm mình mát mẻ an vui mình biết nhưng mà mình làm sao mình mình mình mình mình mình xử lý cái tâm mát mẻ thì mình là có cách xử lý như thế nào cái tâm nóng giận hay là cái tâm tâm mà nó nó khởi lên cái tham muốn chiếm đoạt mình phải giải quyết như thế nào thì đó là một cái quá trình của quý vị mình phải rèn luyện từng từng chút một chứ cái việc mà à, tâm mình như thế nào á thì tình đạt nghĩ rằng ai cũng có khả năng để mà biết được không ít cũng nhiều không được tinh tế không được tế nhị không được sâu lắng thì cũng lúc là thô tiện nó tâm nóng quá giận quá thì cũng biết chứ đúng không hay là thấy cái đồ ngon thấy cái đồ đẹp mình tham chứ mình cũng muốn chứ mình biết hay là cái lúc mà mình đi chùa mình ngồi thiền cái tâm nó mát mẻ cái tâm nó an vui mình biết chứ rồi mình làm phước cúng dường mình làm các cái ờ, việc thiện mình biết chứ nhưng mà biết để rồi làm gì đó là cái cái cái vấn đề mà mình cần phải để ý làm gì chứ không phải biết rồi rồi rồi rồi rồi, rồi bỏ qua biết rồi bỏ qua nó nó nó, nó ổn lắm khi mà một người mà phát hiện ra cái tâm mình đang là cái gì đó kể cả đang phiền não hay là đang không phiền não đó là một cái khả năng rất là rất là tốt mà các cái ờ, các cái vị thiền sư khuyến khích giống như là trong trường thiền thì mình không có tham mình không có sân thôi thiền chỉ có việc giống như là buồn ngủ rồi lười biếng giả dưỡi phóng dật thì những cái tâm đó là cái tâm nó không có tốt nhưng mà thiền sinh phát hiện ra càng nhiều thì cái vị thiền sư lại càng khen à. tức là vị thiền sinh đó có chánh niệm có cái sự cố gắng để mà phát hiện mình đang là gì rồi sau đó tính tiếp cái bước quan trọng đầu tiên đó là phải phát hiện ra mình đang ở cái cái mức độ nào cái tâm mình đang mát mẻ cái tâm mình đang vui vẻ thì mình cũng cũng cũng cần phải hay biết nhiều người chúng ta quên cái điều này à, chúng ta quên cái điều này bởi vì á một cái thói quen đó là chỉ khi nào à, lửa cháy rồi mới lo dập chứ không ai mà quan tâm cái việc mà phòng ngừa hết cái lúc mà bình yên cái lúc mà nhà cửa bình yên không ai lo sắm cái cái bình chữa cháy không ai lo đó là à, nấu bếp thì xong phải tắt lửa không ai nhắc những cái đứa nhỏ đó là xài điện đó, là phải à, à, phải tắt khi không cần thiết à, nấu bếp à, phải xong rồi phải tắt ga vân vân những cái điều đó là chúng ta lại quên rồi chúng ta chỉ nhớ là lúc mình nó lửa nó cháy lên rồi đó thì lúc đó mới lo đi dập lửa mà không chuẩn bị trước rất là cực và nó cực đi tìm cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái đồ để mà dập lửa đã khó rồi mà cái cách để mà dập lửa lại lại càng không biết nữa thì phải nói rằng rất là nguy hiểm mình á mình có có thói quen đó là khi mà mình có cái, cái, cái, cái ngay cả cái người cái người cái người xuất gia hay là cái người mà tu học lâu năm á, cũng có cái bị rơi vào cái tình trạng này và chính tình đạt cũng chia sẻ thật sự đó là cái bản thân của mình mình thói quen là mình tu tập đó mình tu tập cái cái cái cái cái, cái, cái lúc mà phiền não nó nó sanh lên á à, mình mới thấy à, cái tâm mình đang như thế nào còn lúc mình mình an vui á mình ít có để ý lắm tại vì sao thưa quý vị cái lúc mà tâm mà mát mẻ thì mình có một cái khuynh hướng đó là hưởng thụ à, quý vị để ý coi khi mà trời nóng khó chịu chúng ta phát hiện liền sao hôm nay ôi bức quá nhưng mà hôm nào mà trời mát mẻ đó chúng ta không có khen cái câu ở ờ, hôm nay trời mát mẻ trời trong lành mà chúng ta lo hưởng thụ à hôm nay trời mát mẻ qua cái pha ly cà phê ngồi uống à, ngồi hưởng thụ cái ly cà phê đó mà chúng ta quên là cái bầu trời hôm nay rất là đẹp cây cối xanh tươi thì cũng giống như vậy cái tâm của mình nó đang mát nó đang thiện chúng ta không hay thì cái tập làm sao đó là khi tâm mình nó đang thiện nó đang mát mẻ nó đang an vui chúng ta cũng còn cần phải hay biết để để làm gì à, cái câu để làm gì nó quan trọng lắm quý vị nghĩ đi khi mà mình cần cần cần phát hiện cái tâm mình đang an vui hay là đang khó chịu để làm gì thưa quý vị quý vị thử nghĩ xem để làm gì cái tâm an vui mát mẻ cái tâm thiện đó, chúng ta cần phải để ý cái cái môi trường nào cái điều kiện nào mà giúp cho mình được sự an vui như vậy Ủa tự nhiên hôm nay mình thấy nhẹ nhàng, thoải mái Ủa cái lý do gì mà mình được như vậy Quý vị chịu khó mà mà, mà kỹ lưỡng chúng ta cứu lại cái điều kiện môi trường thời tiết mát mẻ làm cho tâm mình được an vui hay là do cái vật thực hôm nay ăn vừa miệng ăn vừa no không quá no không quá đó làm cho chúng ta được ăn vui hay chúng ta nghe được một cái bài pháp gì đó mà chúng ta nghe cảm thấy sự an vui chúng ta ghi lại cái điều kiện để làm gì à cái câu để làm gì để chúng ta biết được cái kỹ thuật làm cho tâm mình được an vui à, quý vị quý vị đây là những cái kinh nghiệm mà tịnh đạt muốn chia sẻ nó nó nằm ngoài những cái gì mà quý vị nghe từ trước đến giờ quý vị biết được cái điều kiện khiến cho tâm mình được an vui quý vị khi nào cần thì chúng ta lặp lại những cái điều kiện đó chúng ta có thể chuẩn bị những cái điều kiện nào có thể tốt nhất để cho tâm mình được an vui à, chính tình đạt nói rằng đó là cái khâu mà kỹ thuật muốn tâm được ăn vui đâu phải một hai ba là được đâu đúng không bây giờ mà quý vị đang đang đang đang đang đang đang đang phiền não mà bây giờ bắt quý vị ăn vui làm sao được nhưng mà cái người có kỹ thuật người ta làm được cái người có kỹ thuật người ta làm được cũng như vậy và và và và và làm được để làm gì làm được để mà nuôi dưỡng nuôi dưỡng cái tâm an vui đó cái tâm mát mẻ đó khi nào mình muốn cái tâm mình được an vui mát mẻ mình hướng đến đó mình tạo cái điều kiện giống như là cái lúc trước mình đã được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ có khuynh hướng được sự vui và mình nuôi dưỡng cái sự an vui đó tức là mình đang nuôi dưỡng cái tâm thiện đó đối với việc đây là những điều kiện để cho tâm thiện nó phát sinh thì chúng ta ghi chú lại à hôm đó à, mình à, mình được sự an vui mát mẻ nhờ cái thời tiết thì sao ta hay là nhờ do cái vật thực hay sao ta hay là giờ do là mình vừa tắm rửa mát mẻ hay sao ta mình ghi lại mình để ý à mình để ý giống như là những cái người nông dân họ làm vườn trồng trái cây họ phải để ý từng chút từng chút cái thời tiết cái lá cây nó màu xanh xanh đậm xanh nhạt rồi, rồi cái dây nó bông tróc họ để ý rất là chi tiết những cái vấn đề đó để phát hiện ra là cây khỏe hay là cây đang bệnh thì cái tâm của mình cũng vậy thôi nếu mà mình không có chuẩn bị những cái điều kiện đó thưa quý vị rằng cái sự an vui cái sự cái sự mát mẻ hay là cái tâm thiện của mình nó đến rất là bất ngờ và nó đi cũng là, là rất là rất là mau lẹ mình không có cách nào mình giữ nó được cũng giống như ngồi thiền như vậy đó quý vị chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào thì quý vị hãy để ý cái lúc mình chánh niệm tốt đó, có những cái điều kiện gì giúp cho mình chánh niệm tốt cái môi trường xung quanh yên tĩnh cái thời tiết mát mẻ cái vật thực vừa miệng cái người hướng rõ ràng thì nó cũng phải có cái điều kiện gì đó để cho mình có được cái sự trách nhiệm tốt mình ghi chú lại cái ngày hôm đó Tại bởi vì sao mà cái ngày thiền sư ngày ngày bắt uh, phải thiền sinh phải trình bày thường xuyên là như vậy để mình để ý hoài để ý hoài cái tâm thiền nó cái tâm chánh niệm nó nó nó sanh lên là do cái điều kiện hợp thời tốt đẹp nào nó sanh lên để mà mình giữ gìn cái kỹ thuật đó ừ. giữ gìn cái kỹ thuật đó để mà mình vào khi mình ngồi thiền hay mình đi kinh hành mình giữ được cái cái chánh niệm nó tốt ừ. đó là để làm gì giữ cái tâm thiện à, giữ cái tâm thiện và nuôi dưỡng cái tâm thiện bởi cái điều kiện mình có thể chuẩn bị được lưu ý cái đây là những cái cái cái, cái điều mà tình đẹp phải nói nó thật thật lòng thật lòng ngay cả cái việc rất là đơn giản thôi rất là lời thường tình đạt trình bày luôn là cái việc ngủ thì có khi nào quý vị để ý cái, mình ngủ ngon là nhờ cái điều kiện gì hay không và mình mất ngủ là do bị cái bị cái vấn đề gì hay không quý vị để ý được cái vấn đề đó là cái gì muốn ngủ lúc nào quý vị ngủ muốn là quý vị muốn uh, ngủ ngon lúc nào quý vị ngủ ngon trừ cái, cái cái cái nó liên quan đến cái uh, cơ thể bệnh tật thì mình ờ, chịu cái cái điều kiện nó nó nó, nó là do cái bệnh còn như một cái người bình thường khỏe mạnh thì tại sao chúng ta có những lúc chúng ta ngủ rất là ngon ngủ rất là sâu nhưng mà có những chúng ta làm không được thì chúng ta thiếu cái kỹ thuật mà cái kỹ thuật từ đâu có phải để ý từ chút phải để ý từ chút và nhiều khi chúng ta cần phải ghi nốt lại nốt lại cái kỹ thuật đó nữa yeah. Dạ rồi cái vấn đề ngược lại đó là cái tâm phiền não chúng ta phát hiện ra cái tâm phiền não chúng ta đang giận chúng ta đang nóng run mình mẩy hết thì chúng ta cần phải phát hiện là tâm chúng ta đang phiền não để làm gì nó cũng tương tự như câu trả lời ở trên chúng ta cần phải phát hiện để mà ngăn chặn lại rồi chúng ta để khi mà chúng ta ngăn chặn mà tâm chúng ta nó được có năm mười phút nó được bình bình tĩnh lại trở lại quân bình trở lại đó chúng ta sẽ suy nghĩ cái lý do gì mà tâm chúng ta đang bị giận hay là chúng ta đang bị tham hay là chúng ta đang bị hung trầm cái điều kiện gì mà nó gây ra cái nguyên nhân này nó có điều kiện hết á chúng ta ăn quá no hay là chúng ta Ờ, có những cái, ờ, cái, cái, cái, cái bề bộn ở trong công việc rồi chúng ta ghi chú lại chúng ta để ý khi mà cái điều kiện nó nó nó, nó hội đủ đó, thì rất là dễ sanh tâm phiền não thì làm sao chúng ta phải tránh những cái điều kiện đó ăn vừa no ngủ đủ giấc không phải thức khuya rồi tránh dùng những cái chất kích thích cà phê thuốc lá thì bắt đầu nó có những cái điều kiện mà mỗi người đều cao hết không ai giống nhau hết đây là đạt chỉ chia sẻ trên kinh nghiệm của bản thân mình đạt đã đã từng có những cái cái thời điểm mà uh, làm như vậy để nếu mà quý vị nào hữu duyên mà có được cái cái gọi là uh, áp dụng được đó thì hy vọng rằng đây là một cái cái, cái, cái, cái, cái, cái lời chia sẻ để quý vị có thể áp dụng trong cuộc sống quý vị được tức là mỗi cái điều kiện mỗi cái nguyên nhân đều có cái điều kiện để mà nó tác thành hết á ngay cả cái việc ác cái việc xấu và cái việc thiện việc lành thì chúng ta cần phải để ý rất là kỹ à, để ý rất là kỹ để mà chúng ta có thể tránh hoặc là chuẩn bị những cái điều kiện đó để nó phát sanh lên những cái cái tâm thiện tâm tốt hoặc là tránh né đừng cho nó phát sanh lên cái cái tâm xấu cái tâm ác tức là nói một cách khác đơn giản hơn đó là chúng ta có cái kỹ thuật để mà nuôi dưỡng và có cái kỹ thuật để mà loại trừ cái tâm ác tư tưởng ác và nuôi dưỡng cái tư tưởng thiện quý vị ờ, tập thường ngày như vậy chúng ta sẽ có một cái rất là lý thú bởi vì nó giống như là một cái trò chơi bằng tinh thần như vậy đó chúng ta sẽ để ý mỗi ngày mỗi sẽ có một cái điểm khác nhau khác nhau và càng ngày càng nhiều như vậy chúng ta phát hiện ra nhiều cái điều kiện khác nhau khác nhau để mà cái tâm thiện và loại trừ cái tâm xấu thì thời gian đủ chúng ta sẽ có một coi như là một cái người rất là thiện xảo trong cái kỹ thuật để mà nuôi dưỡng cái tâm thiện và cái gì cái kỹ thuật này đó quý vị sống ở trong đời sống chúng ta sẽ nó sẽ giúp cho chúng ta được cái là là, ờ, là, là tránh những cái cái tư tưởng hay là những cái lời nói những cái hành động mà nó dẫn nó dẫn chúng ta đi từ bước 1 qua bước 2 qua bước 3 về cái ác cái xấu chúng ta không có chuẩn bị thì chúng ta làm không kịp những cái lúc mà ta làm không kịp giống như là cái mà phòng đó, chữa cháy chúng ta rất là rốn yeah. À, rất là rốn ngay cả cái việc mà xây nhà phòng cũng phải tính đến cái việc đó là có cái, cái lối thoát hiểm để mà khi mà cúp điện hay là có sự cố thì chúng ta có cái cái hướng để mà giải thoát